ai nói mình sẽ không kịp nha cả nhà của mình hẹn cả nhà nói là ba ngày sẽ thấy màu đúng không nhưng hôm nay nó đã thấy màu như lời mình nói mình trồng cây cây nó sẽ giống như mình mình sẽ không làm theo ý nó được của mình đây nha cả nhà nha nay mình lủi vào giữa đám thợ luôn mình hôm nay là mình sẽ tắt hết hoàn toàn bóng đèn nha mình sẽ tắt hết bóng đèn cả nhà đây mình sẽ ra tủ vô đây đây tổng quát của mình đây nha cả nhà cả nhà nói không kịp hôm nay cho mình ý kiến à của mình nói chung mình xong đèn mình sẽ không lãi nụ nha cả nhà mình không sẽ lãi chèo đây cả nhà nói ai nói dạng thọ mình không kịp ai nói mình sẽ không kịp nha cả nhà của mình hẹn cả nhà nói là ba ngày sẽ thấy màu đúng không nhưng hôm nay nó đã thấy màu như lời mình nói mình trồng cây cây nó sẽ giống như mình mình sẽ không làm theo ý nó được tại vì mình đã tạo ra được nó là nó phải theo ý mình nha cả nhà hôm nay là mình sẽ chính thức tắt đèn tắt đèn nếu mà để đèn nữa thì nó bung banh chậm luôn tại vì mình đi chợ qua ở Sài Gòn đa số là người ta thích hơi búp độ khoảng 60 đến 70 trăm là đẹp nha cả nhà đây. cả nhà nói ai nói không kịp mời vô đây kỹ thuật anh em nào giỏi mà lấy thời gian ngắn như mình mình không nói riêng một nhà vườn nào hay bất cứ một cá nhân nào nha cả nhà đây sản phẩm của mình trong thời gian xong đèn đây sản phẩm của mình trong thời gian xong đèn của mình hiện bây giờ về ra ngoài tới ngoài lộ luôn rồi nha cả nhà nằm tuốt ngoài kia luôn rồi đây mình bước à, ra để cho cả nhà xem mình về tới lộ rồi đây tổng quát vườn hoa của mình để mình sẽ đi ra mình sẽ ờ, lui lại cho cả nhà xem nha đây hiện bây giờ mình bắt đầu mình mới vô phân lần cuối để bắt đầu mình thúc qua nha mình cũng có nói rồi mình làm không giống ai hết mình là con giáp thứ 13 làm không giống ai hết người ta vô chân người ta bán rồi mà mình bây giờ mình mới vô chân lần cuối mà thôi đang để mình nuôi hoa của mình là nay chính thức là ra màu hết rồi nha cả nhà cho mình xin, xin ý kiến có kịp không đây cái bóng đèn đây nè bữa mình để xuống đây nè mình tắt nay ba đêm rồi chứ mình không dám để để là nó nở luôn đó mỗi bữa cả nhà nói mình quay vào ban đêm tại vì xin lỗi cả nhà mình ban ngày mình rất bận ban ngày mình làm công việc khác mình rất ít tới giường mình chỉ tối về mình xịt thuốc thôi chứ mình không có trực tiếp ở giường nha cả nhà hôm nay thì bắt đầu mình chính thức là mình ở giường suốt 24 trên 24 đó chị em đang vô phân lần cuối cùng khi vô phân lần cuối này nó có cái lợi và cái hại nha cả nhà đối với mình bất cứ mình bán cho ai bán nơi đâu bông của mình người ta chưng từ gầm cho tới 20 tại vì cái giá thể của mình vô nó kề cận cái ngày mình đi tại vì khi mà tới tay khách thì nó nằm giá khoảng còn 9 ngày đến 10 ngày nữa thì giá thể của mình cây rễ thọ nó bắt đầu nó bén thì người ta sẽ chưng chỉ cần tưới nước thôi là đã tới ngày rằm nha cả nhà đây là mình đây nay lên màu hoàn toàn hết nha cả nhà hoàn toàn lên màu hết à đây ngày nay chính thức mình sẽ quay cho cả nhà xem ban ngày đây những cái ờ, cái chậu của mình thì cái này đem bán được thì bán bán không được thì mình sẽ đem về nhà trưng đây một chậu hoa của mình đây nha cả nhà đây đây một chậu hoa của mình rất là to này bắt đầu đang sát kiến hết rồi thôi ha chào cả nhà nha mình xin xuống like để mình làm đây mình không có thời gian nhiều rồi mến chào cả nhà nha mình xin xuống like đây chúc nhà có một buổi chiều vui vẻ bye bye cả nhà